bao núi cao anh có bao dốc đèo đường anh đi mang tình em như tình quê hương nâng bước ta đi đường in trong tim anh đường in dấu chân em đường trường sơn yêu biết mấy khi tình em cháy trong lòng anh, đi san sương ơi núi cao mây thầm đường em đi trên không lấy đường tràn niềm tin trong muôn gian lao đường biển phương xe anh thẳng tới sao lưng khắp trời như em soi sáng đường trong lòng

qua chiến thắng nơi nơi đường mang bao nghĩa tình đường nam bắc yêu thương đường trường sơn say chiến đấu đi miền nam sáng trong lòng anh sao lên khắp trời như em soi sáng đường dừng đêm đêm chứa tràn niềm tin trên đường anh qua chiến thắng trong lòng anh